Xin chào tất cả anh chị em Hôm nay thì rất nhiều nhà đầu tư rất là hưng phấn khi mà thị trường đang tiếp cận một cái vùng kháng cự khá là mạnh Thì ờ, để chúng ta làm rõ xem là chúng ta nên tham gia thị trường thị trường bắt đầu vào uptrend hay chưa thì xin chào anh chị em và các bạn có mặt trong buổi livestream ờ, tối hôm nay nếu các bạn đang có mặt thì à, có thể comment đúng không ạ hãy comment vào phần ô chat để chúng ta bắt đầu chương trình à, trong một vài phút nữa một vài ít phút nữa nữa chúng ta bắt đầu chương trình trong buổi tối ngày hôm nay à, có lẽ đầu tư chứng khoán à, rất nhiều bạn đang sót ruột xem là liệu thị trường bây giờ tăng như này thì chúng ta có nên vào hay chưa bởi vì nếu xét về góc độ nào đó thì trong khoảng độ hai tuần vừa qua nếu chúng ta nhìn quan sát thì thị trường tiếp tục lên tiếp tục lên làm rất nhiều nhà đầu tư có cảm giác là sót ruột và có mong muốn là tham gia thị trường vào lúc này vậy là đảm bảo cho cái việc mà chúng ta mua hay chúng ta tham gia thị trường thì thực ra nó có rất nhiều góc cạnh khác nhau trong quá trình đầu tư quan trọng là gì ạ chúng ta cần phải hiểu xem là chúng ta đang đầu tư theo phương pháp nào trường phái nào cách thức chúng ta đầu tư như thế nào có một số anh chị em thì thấy rằng là việc mà chúng ta cần phải mua cổ phiếu giá rẻ và khi cổ phiếu càng giảm chúng ta lại càng mua nhiều hơn thì đấy là một cái trường trường phái đầu tư giá trị có một số anh chị em đầu tư lướt sóng thì anh chị em mong muốn là cứ lướt T3 T4 cũng được ngay và à, chúng ta thấy là cảm giác rất sót ruột khi mà cổ phiếu tiếp tục tiếp tục leo thang Có <clears throat> một trường phái nữa mà có lẽ thận trọng hơn mà Dũng đang muốn chia sẻ với anh chị em đó là gì ạ cần phải xác nhận rõ chu kỳ trước khi chúng ta tham gia vào thế thì nó không có đúng có sai cả quan trọng là chúng ta hiểu xem là món ăn của ta nó đủ hương vị nó gì ạ nó như thế nào cho nó hợp lý còn trong trường hợp mà khi mà chúng ta mua cổ phiếu chúng ta tham gia thị trường thì chúng ta cần phải đánh nhìn một số góc nhìn để chúng ta có mang tính khách quan chẳng các bạn sẽ thấy rằng là việc mà để biết vào cổ phiếu nào bước vào một chu kỳ tăng bước vào một chu kỳ có thể à, tạo ra chuyện uptrend thì lúc này chúng ta mua bao giờ nó cũng an toàn hơn rất nhiều vậy đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện của chu kỳ thị trường chúng ta sẽ nói lướt qua đây ạ phần này chúng sẽ phân tích vào một cái module sau đây là chu kỳ của thị trường các bạn nhìn thấy chu kỳ của thị trường sau quá trình giảm thì thị trường có thể gì ạ bị phá vỡ và bắt đầu đi lên chúng ta có thể mua cổ phiếu sau khi bắt đầu nó phá vỡ vùng đáy và tiếp tục đi lên và sau đó thì ạ một số anh chị em có thể không mua được ở đoạn này bởi vì giai đoạn này thực tế là để chúng ta bắt được cái trend giai đoạn đầu phân không phải là ai cũng có thể mua được <clears throat> tuy nhiên thì gì ạ thường thì sau khi mà cổ phiếu vượt qua cái vùng kháng cự mạnh đây chúng ta gọi là vùng kháng cự mạnh thì giai đoạn đầu của quá trình tích lũy cổ phiếu vượt qua vùng kháng cự mạnh thì nó lại tiếp tục nó có một pha tích lũy tiếp sau khi có một pha tích lũy tiếp thì nó bước vào những giai đoạn phân phối và trong quá trình phân phối này thì chúng ta cũng thấy rằng là nó sẽ có rất nhiều các gì ạ đợt lên xuống lên xuống như này và chúng ta không biết rằng là thị trường chúng ta nó ở giai đoạn này hay là giai đoạn này đấy là cái mà nhà đầu tư không nhân phân biệt được là thị trường đang ở giai đoạn này hay là giai đoạn này vậy nếu đoạn này là giai đoạn một cái đoạn đầu tiên này một và đoạn này là giai đoạn hai thì theo các bạn là thị trường đang ở giai đoạn một hay là hai bởi vì chúng ta cũng thấy là giai đoạn một này nó cũng vượt qua đỉnh đúng không nó vượt qua đỉnh sau đó nó còn rũ bỏ cơ mà đấy chúng ta thấy nó còn vượt qua đỉnh nó còn rũ bỏ ở đây nó cũng có thể vượt qua đỉnh nhưng có thể nó rũ và nó rũ để đi đến đâu chúng ta chưa biết được chúng ta chỉ biết rằng là khi cái khối lượng nó vượt qua vùng hỗ trợ đấy chúng ta gọi nếu nó bị gãy vượt qua vùng hỗ trợ thì lúc này chúng ta mới biết rằng là nó mạnh hay yếu hiện tại thì cổ phiếu chúng ta đang nằm ở đâu đây nó tức là sau khi nó điều chỉnh thì có nhịp hồi và sau đó lại tiếp điều chỉnh và nó có điệp hồi lần thứ hai vậy cái lần thứ hai này nó là một cái downtrend hay là cái uptrend thì cái điều này chúng ta cần phải có nhiều thời gian hơn thế thì đầu tiên chúng ta lại quay trở lại cái việc mà rất nhiều bạn đang thấy sót ruột trong quá trình đầu tư thế thì chỉ cần đặt ra một câu hỏi là bạn đang lãi hay ở lỗ từ đầu năm đến bây giờ từ đầu năm đến bây giờ với chiến lược mà Dũng đang áp dụng thì việc để có lợi nhuận từ 30 đến 50 phần trăm vẫn là có và bản thân là rất nhiều bạn đã áp dụng chiến lược của Dũng và hiện tại họ đang có lợi nhuận tương tự như vậy nên cái việc mà gì ạ không phải lúc nào chúng ta cũng đầu tư không phải lúc nào chúng ta bám kiểu như là mua lướt sóng bám chắc thị trường khi mà chúng ta không nắm rõ được thực tại thị trường đang ở đâu dẫn đến là chúng ta sẽ gì ạ mua theo kiểu như là đáy thì chúng ta không dám mua nhưng bắt đầu lên đến đỉnh nó vượt kiểu đỉnh như này bắt đầu chúng ta đổ xô và chúng ta mua nên dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ ngược trong quá trình đầu tư à, chúng ta sẽ quay trở lại một vài cái biểu đồ để các bạn có thể thấy rằng là sẽ có rất nhiều cái biểu đồ mà trong đầu tư các bạn cần phải biết được chẳng hạn như các bạn thấy rằng là đây là một những cái ví dụ trong quá trình tích lũy có những cái dạng tích lũy thì nó sau khi mà quá trình tăng tốc và nó giảm rất là mạnh đây giảm rất mạnh đây và nó tái tích lũy và siết chặt trước khi nó tăng và cái trạng dạng này thì chúng ta cũng thấy rằng là ở giai đoạn đầu này này các bạn nhìn nhé ở giai đoạn đầu này chúng ta thấy là nó biến động rất là lớn chúng ta nhìn ngay chúng ta biết này biến động lớn nó lên nó xuống nó lên nó xuống chỉ đến khi nào nó siết chặt rồi nó mới tăng bao nhiêu bạn hiểu được cái biểu đồ đầu tiên này có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ nếu bạn hiểu biểu đồ đầu tiên tại vì thực tế là do chúng ta không hiểu về cái bản chất của những cái biểu đồ nên chúng ta cứ đưa ra cái góc nhìn mà chúng ta thấy là chúng ta gặp rất nhiều cái khó khăn trong việc xác định cái xu hướng cổ phiếu vậy cái biểu đồ đầu tiên là các bạn thấy là nếu cái quá trình giảm mạnh thì cái giai đoạn đầu tiên nó tạo ra quá trình rung lắc rất là mạnh rung lắc rất là mạnh anh chị em có thể com like rung like đúng không ạ anh chị em trước khi mà chúng ta đến phần tiếp theo để chúng ta có nhiều năng lượng hơn thì anh chị em có thể like đúng không ạ like cho dũng một like để thậm chí là chia sẻ cái video này ạ hãy chia sẻ video này lên tường của mình để cho nhiều người khác được biết vì mỗi video này Dũng làm thì nó cũng uh, rất là nhiều cái phần uh, trí tuệ nhiều cái cái công sức của mình vào thì mong rằng là nhiều nhà đầu tư biết được cái hệ thống này thứ nhất là chúng ta giúp cho gì ạ giúp cho những người thân của chúng ta bạn bè chúng ta hiểu rõ về phương hướng thay vì chúng ta mất tiền à, sẽ có thời gian tới cũng sẽ chỉ cho các bạn biết là lý do tại sao 90 5 thậm chí là 98 nhà đầu tư bị thua lỗ do cái gì ạ lý do nào thì chúng ta có một cái phần đó là tám cấp độ nhận thức của nhà đầu tư nếu các bạn hiểu rõ tám cấp độ nhận thức của nhà đầu tư thì các bạn biết tại sao là 95 nhà đầu tư bị thua lỗ thì trong một cái ngày không xa uh, ngày không xa thì Dũng sẽ phân tích cái điều này nếu các bạn nào mà quan tâm thì có thể comment số 2 tám cấp độ nhận thức một <coughs> số các bạn thì biết rồi một số các bạn biết cái tám cấp độ nhận thức rồi nhưng tuy nhiên thì các bạn hiểu tám cấp độ nhận thức thì các bạn sẽ không bao giờ đầu tư theo kiểu cách thức mà các bạn đang làm nên ở đây mong rằng là các bạn gì ạ hãy à, ủng hộ kênh của Dũng bằng hãy like cho Dũng một like và chia sẻ video này cho nhiều người khác cũng biết bởi vì Dũng biết rằng là những video này nó là những video thực sự giá trị mà các bạn còn phải biết và các bạn áp dụng trong quá trình đầu tư thì đầu tiên chúng ta quay trở lại câu chuyện này các bạn thấy rằng là có quá trình đây là cái quá kênh lên nhá kênh lên cũng nói cho các bạn kênh lên thì tất cả ở giai đoạn nào thôi các bạn thấy là giai đoạn đầu nó rung lắc rất mạnh nếu quá trình rung lắc mạnh này lên xuống lên mạnh xuống này thì nó nếu mà nó lên trong một đoạn ngắn mà nó tích lũy mà cứ lên như này hoặc là trong đoạn ngắn tích lũy như này mà lên như này thì phần lớn là cổ phiếu sẽ không tăng được ngay chúng ta nhìn thấy là thứ nhất là gì ạ cái đoạn này chúng ta biến động mạnh thì có những giai đoạn nó phải rũ bỏ gãy chúng ta gọi là gãy toàn bộ hỗ trợ trước khi lên hoặc là một số trường hợp nó cần phải siết chặt trước khi lên hay là một số trường hợp nó phải vượt qua đỉnh và siết chặt đi lên vậy nếu bạn không hiểu rõ về những cái dạng cổ phiếu như này thì bạn đầu tư làm sao mà thành công được không thể nào chiến thắng được thị trường nếu bạn không hiểu rõ được từng quy luật của cổ phiếu từng giai đoạn của cổ phiếu và đặc biệt là không biết rõ là cổ phiếu nào tăng mạnh hay không chúng ta quay trở lại câu chuyện này để các bạn có thể thấy rằng là nếu chúng ta học chúng ta nghiên cứu về thị trường thì đây là cái biểu đồ chúng ta gọi là một cái biểu đồ nó có thể có giá hàng triệu đô la tại sao Dũng lại nói về cái biểu đồ có giá hàng triệu đô la trên một cái biểu đồ đơn giản như này đầu tiên những bạn thấy là một cái cổ phiếu dẫn dắt thị trường đây chúng ta nhìn này đây là leader cái cổ phiếu dẫn dắt thị trường này thì bao giờ nó kéo theo cái gì ạ cái ngành của nó tặng theo và sau khi ngành của nó tăng theo thì chúng ta biết rằng là thị trường chung sẽ tăng theo mà khi thị trường tung tăng theo đến một giai đoạn đó thì các cổ phiếu penny đầu cơ sẽ tăng cuối cùng nên chúng ta thấy là thị trường ở cái đoạn lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn bắt đầu giảm điều chỉnh các cổ phiếu địa ngành lớn bắt đầu điều chỉnh thị trường chung bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh thì cổ phiếu đầu cơ vẫn đang tăng tốc và chúng ta hiểu giai đoạn vừa rồi nó chính là kịch bản như này vậy kịch bản như này là kịch bản nó rất là đơn giản vậy ở trong giai đoạn này thì các bạn biết là các bạn đã định hình xem là cái cổ phiếu nào dẫn đầu trong đoạn này chưa nếu các bạn nhìn được cái cổ phiếu nào dẫn đầu cho đoạn này thì các bạn biết là ngành nào có thể dẫn đầu cho đoạn này và khi các bạn biết ngành nào có thể dẫn đầu trong này thì bạn biết là thị trường chung có thể lên hay chưa và khi các bạn biết thị trường chung lên hay chưa thì các bạn biết cả chu kỳ thị trường nó như nào ok ạ thế thì bao nhiêu các bạn đã hiểu cái điều này thì có thể comment cho số 3 đúng không ạ tức là chúng ta cần phải nắm rõ được ngành nào đang dẫn đầu thị trường cái nhóm cổ phiếu nào đang là cái cổ phiếu dẫn dắt thị trường đặc biệt là chúng ta cần phải tìm ra leader vậy nếu không có leader dẫn dắt thị trường mà chúng ta cứ mong muốn thị trường đi lên thì cái thực ra cái sóng ngắn đấy cái sóng ngắn đấy nó không đảm bảo cho cái độ an toàn cho nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư không có kinh nghiệm thiếu trải nghiệm thường thì à, đa phần nhà đầu tư thiếu trải nghiệm thì đa phần sau mỗi một chu kỳ thì họ là những người thua lỗ nặng nhất không phải ai khác bởi vì lúc mà thị trường bắt đầu lao dốc ở những cái giai đoạn giảm sâu như này thì các nhà đầu tư không kịp để gì ạ à? không kịp để bán ra bởi vì mỗi một lần kéo lên lại rũ bỏ kéo lên rũ bỏ nên họ có một cái xu hướng là kỳ vọng họ có xu hướng kỳ vọng và bây giờ chúng ta thấy là thị trường lại tiếp tục ra những thông tin <coughs> tích cực nữa nên ở đây không phải là không phải là việc thông tin tích cực mà ở đây chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ, thị trường cần phải rũ bỏ những nhà đầu tư yếu bóng vía những nhà đầu tư bị kẹt hàng những nhà đầu tư bị thua lỗ trước trước khi đi lên tức là cái nhà đầu tư bị kẹt người ta bị thua lỗ người ta không muốn bán ra nên thường thì sau mỗi giai đoạn nó cần có quá trình rũ bỏ và những quá trình rũ bỏ này nó thường xuyên xảy ra trên thị trường nên các bạn cần hiểu rõ rằng là rũ bỏ là gì Dũng sẽ lấy cho các bạn hiểu đơn giản đây là một cái biểu đồ các bạn nhìn đúng không ạ đây là cái biểu đồ khi mà cổ cổ phiếu chúng ta nhìn nhá các bạn nhìn đấy nhá nếu chúng ta nhìn ở giai đoạn này thì chúng ta thấy là bắt đầu thị trường bắt đầu nó rút lần thứ nhất sau nó hồi sau lại kéo lên ạ chúng ta nhìn ở đây nếu trong trường hợp giả sử nhé chúng ta đang giả sử đi ạ các bạn giả sử nhìn thị trường đang ở đây bao nhiêu bạn thấy giả sử thị trường đây vậy thị trường của chúng ta đang ở đây thì nó đã bước vào chu kỳ tăng chưa ạ nếu anh chị em nếu thấy thị trường ở đây bước vào chu kỳ tăng thì anh em comment số gì ạ anh em comment tăng điện cho nó dễ nếu anh chị em thấy rằng là nếu thị trường đang vùng này <coughs> bước vào chu kỳ tăng thì anh chị em comment là tăng còn trong trường hợp mà chúng ta chưa thấy nó vượt qua cái vùng kháng cự này một cái vùng kháng cự rất mạnh ở phía trên này thì chúng ta biết rằng là quá trình hồi này có thể một số anh chị em có thể mua bắt đáy ở đây kiếm được lợi nhuận mua bắt đáy ở đây có thể kiếm được lợi đôi chút đây và cảm giác rất xót ruột khi mà cổ phiếu bắt đầu hồi gần cái vùng kháng cự mạnh ở đây cái điều này thì đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là cái việc này là có phải bao nhiêu bạn thấy là đây là kịch bản nó vẫn thường xuyên xảy ra dù thế giới giới như nào hoặc là dù mọi thứ nào nó vẫn xảy ra như này đúng không ạ không phải là thế giới hay không thế giới bởi vì cái câu chuyện này là câu chuyện mà thị trường nó phải như vậy đây là kịch bản nó đã có sẵn rồi Như các bạn lưu ý là các bạn hiểu đơn giản đó là thị trường nó đã có sẵn kịch bản này rồi vậy khi mà thị trường đã có sẵn kịch bản hồi rồi thì chúng ta cần phải hiểu đơn giản là liệu cái kịch bản này nó có vượt qua đỉnh hay không vậy nếu nó vượt qua đỉnh câu chuyện lại khác nhưng chúng ta đã biết ở đến đoạn này là đạt đỉnh hay chưa chúng ta biết đoạn này đã vượt qua đỉnh hay chưa chúng ta biết rằng nó lên đến vùng đỉnh này vùng đỉnh này chúng ta chưa thể biết được nó tạo ra đỉnh hay chưa nên nếu chúng ta mua trên cái vùng này thì có một vài trường hợp nó sẽ bị rút bỏ gãy đáy hoặc là một vài trường hợp nó sẽ đi ngang cái này trước khi đi xa hơn vậy dù nó có thể tạo ra gãy cái vùng hỗ trợ này hoặc là có quá trình tích lũy đi ngang thì chúng ta cũng thấy là nó cần phải thời gian tích lũy vậy quay trở lại thị trường thì các bạn thấy có phải là đây là cái vùng đỉnh rất lớn ở không ạ thị trường đã chưa vượt qua cái đỉnh gì ạ à? đỉnh 1.300 chúng ta có thể nhìn thấy các quá trình tăng giá như này giống như là chúng ta thấy là mỗi cổ phiếu nó quay nó tăng đôi chút ạ một vài cổ phiếu nó tăng đôi chút chúng ta nhìn này mỗi cổ phiếu nó tăng đôi chút và khi mỗi cổ phiếu nó tăng đôi chút mà làm cho chúng ta cảm giác là chúng ta đang kiếm được gì ạ một khoảng lợi nhuận khá hời trong một chu kỳ đi lên tuy nhiên thì cái việc mà gì ạ sẽ có rất nhiều nhà đầu tư sẽ không dám mua vùng này hoặc là có một số nhà đầu tư bắt đầu bắt tham gia ở trên vùng này với quan điểm cá nhân của Dũng thì Dũng đang cần một cái giả sử trong trường hợp ở trên cái vùng này thì chúng ta cần phải một cái cổ phiếu dẫn dắt thị trường cần phải cổ phiếu dẫn dắt ngành cần phải cổ phiếu dẫn dắt dòng vậy dòng nào là có dòng có thể dẫn dắt trong đợt này chúng ta cần phải xem lại vậy theo các bạn dòng nào có thể dẫn dắt trong đợt này để giúp cho thị trường đi lên bền vững <clears throat> dòng nào ạ chúng ta có thể comment ạ theo các bạn vậy chúng ta nhìn về thực tế xem dòng nào có thể dẫn dắt thị trường nên khi mà phân tích đầu tư chứng khoán thì các bạn thấy một điều đó là gì ạ có phải là đến 95% chúng ta không nắm rõ được tại sao chúng ta phải quan tâm đến dòng bởi vì cái một cái cổ phiếu nó dẫn dắt thị trường nó kéo cả dòng đi lên và khi nó kéo dòng đi lên thì nó làm cho gì ạ thị trường tăng giá thế thì một số bạn bảo là banh và chứng khoán thế thì khi mà chúng ta nắm về chứng khoán và dòng cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta lại cần phải hiểu rõ hơn về cái điều này bởi vì chúng ta không thể nói bừa được các bạn nhé các bạn không thể nói bừa được là cổ phiếu chứng khoán hoặc ngân hàng hay là cổ phiếu bất động sản thế thì đầu tiên chúng ta thấy là khi mà Dũng phân tích một vài các cổ phiếu ở đâu đó thì các bạn biết rằng là đây giả sử đây là một cổ phiếu như này thì nó cần phải tạo ra những nền giá trước khi nó tăng vậy khi nó tạo ra nền giá để tạo ra xu hướng như này thì cái quá trình tăng giá những điểm mua như này bao giờ cũng tạo ra rất là an toàn vậy cổ phiếu của bạn nó đang ở chu kỳ nào chúng ta cần phải biết cổ phiếu chúng ta đang ở chu kỳ nào trong gì ạ à? trong đà phục hồi nếu chúng ta không nắm rõ ở cổ phiếu chúng ta ở chu kỳ nào trong đà phục hồi thì chúng ta biết rằng cái quá trình mà kéo từ đáy này lên cái vùng đỉnh này đó chỉ là một quá trình kéo hồi thôi ạ à. còn cái việc mà thị trường nó tạo ra một xu hướng mới thì rõ ràng chúng ta cũng chưa biết được nó tạo ra hay không ví dụ như chúng ta có mấy cái cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu VND thế thì chúng ta quay trở lại cổ phiếu VND cho một vài các cổ phiếu thì các bạn biết rằng nó giảm rất là mạnh nếu các bạn nhìn thấy ở trong một cái quá trình giảm cổ phiếu thì thường nó có một cái kịch bản xảy ra như này để các bạn có thể hiểu rằng là cái cổ phiếu nó xảy ra một số kịch bản để các bạn có thể hiểu rõ rằng thường khi nó bị rũ bỏ <coughs> khi mà quá trình mà đi xuống này rũ bỏ thì thường nó sẽ có quá trình hồi để kéo lại vùng hỗ trợ đây là cái vùng kháng cự thường nó giảm sau đó kéo lại vùng kháng cự đây là cái vùng kháng cự và qua cái quá trình này là quá trình lặp đi lặp lại cho nhiều chu kỳ khác nhau nó luôn luôn tạo ra cái điều này các bạn cần phải biết đây là sử cho các bạn có thể tìm một cái chu kỳ nào đó xem các bạn thấy rằng là thường thì khi mà nó giảm gãy này đây chúng ta nhìn giảm gãy này các bạn nhìn thấy chưa thì nó có xu hướng là kéo về cái vùng kháng cự này đấy là các bạn cần phải nắm rõ được thường là nó kéo về vùng kháng cự khi nó bị gãy thì nó có xu hướng kéo về vùng kháng cự một số trường hợp thì nó gãy và nó tiếp tục kéo về vùng kháng cự mạnh trước khi có thể tiếp tục gãy tiếp bởi vì chúng ta biết rằng là phần lớn quá trình này nó cần phải tiếp tục dạ, phân phối trước khi có thể đi xa hơn có thể đi xa hơn nên cái việc mà nó kéo lên đây còn nó kéo lên đây chả có gì gọi là lỡ ngỡ ngàng cả nếu một cái nhà đầu tư một nhà đầu tư mà không muốn mất tiền các bạn nhé không muốn mất tiền và giữ được cái thành quả của mình cũng như là vào thị trường khi nó bước vào một trend lớn thường thì đa phần thị trường bước vào một trend lớn trong xu đi lên thì đa phần chúng ta sẽ không kiếm được tức là thường là những nhà đầu tư mà vẫn tiếp tục mua mà chúng ta không hiểu rõ tại sao chúng ta mua thì thường đa phần chúng ta bỏ lỡ một chu kỳ lớn ở ờ, đây có một bạn có chia sẻ bạn Thanh ISU sau đợt điều chỉnh tháng tư đến bây giờ thì hầu như các cổ phiếu nào cũng ở giai đoạn 4 đúng rồi thầy chỉ hộ cho em là một mã đang tích lũy ở giai đoạn 1 thế thì bây giờ chúng ta giai đoạn 1 thì chúng ta cũng chưa được giai đoạn 1 đâu ạ à, có thể buổi sau mình sẽ cho à, mình sẽ lọc mình sẽ chỉ cho bạn giai đoạn 1 thế đến đúng là chúng ta nhìn thấy là các cổ phiếu đang tích lũy giai đoạn 4 khi mà cổ phiếu đang tích lũy giai đoạn 4 chúng ta hiểu đơn giản là nó đang nằm dưới gì ạ? SMA 200 nó đang nằm dưới này, đường SMA 200 này 150 nó đang nằm nó xuyên thủng và quá trình này kéo lên thì tất cả không phải kéo lên nó hồi như này mà chúng ta mua bởi vì các bạn có mua lần này các bạn thành công thì về cơ bản sau này chúng ta sẽ bị gì ạ gì ạ sẽ bị hỏng thế thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta gọi là lướt sóng thì chúng ta thấy là đây nó không phải là lướt sóng lướt sóng ít nhất phải kiếm được 20 phần trăm đến 30 phần trăm từ những điểm mua đúng bạn nhỉ đấy bao giờ cũng phải lướt sóng thức dũng thì theo trường phái đầu tư tăng trưởng các bạn nha dũng đầu tư theo trường phái đầu tư tăng trưởng trong đó có một phần lướt sóng nên khi các bạn thấy rằng là thường thì sẽ có những cổ phiếu đầu tư 3 đến 6 tháng thậm chí là nhiều hơn nhưng thường thì gì ạ với một chu kỳ ngắn như này thì chúng ta cũng cần phải gì ạ cần phải xem là cổ phiếu đó đang ở dạng nào nên nó hồi như này thì chúng ta thấy là cái việc mà nó hồi như này không phải là cái cơ hội cơ duyên để chúng ta đầu tư bởi vì rõ ràng là những cái điểm mua như này dù cái điểm mua này chúng ta thấy là nó có đôi chút chúng ta cũng trả được bao nhiêu cả Đấy, thế chúng ta à, cần nắm rõ à, cái điều này nên về cơ bản này đây không phải lướt sóng nha các bạn nha <coughs> chúng ta sẽ quay trở lại một vài các cổ phiếu trong cái nhóm này thì chúng ta biết rằng là nếu cái cổ phiếu này nó cũng bắt đầu quay trở lại cái vùng này và khi nó quay trở lại chúng ta thấy nó bắt đầu khối lượng nó lớn như này này nên nếu chúng ta gì ạ à, hiểu rõ tại vì chúng ta phải hiểu cái điều này ạ à. các bạn có phải hiểu đơn giản là cả những cái cổ phiếu mà bị chia tách quá lớn như SSI này tức là cái cổ phiếu này nó đã gì ạ à, nó bán vốn quá nhiều như SSI này thì nó còn rất lâu để bước vào chu kỳ tăng trưởng các bạn nhá nó còn rất lâu để bước vào chu kỳ tăng trưởng nên chính vì vậy các bạn biết rằng đầu tiên là chúng ta cần phải vốn thì nó tăng lên gấp nhiều lần vốn nó tăng quá nhiều các bạn nhớ vốn nó tăng quá nhiều cái điều thứ hai cái điều thứ hai là các bạn thấy rằng là rõ ràng là thị trường chung trong thời gian vừa rồi nó vẫn điều chỉnh nên cái việc mà gì ở tự doanh phần lớn tự doanh là đều bị thua lỗ đấy hoặc là lãi cũng không đáng mang kể giữa cái tỷ lệ lợi nhuận và tỷ lệ gì ạ tăng trưởng cái thứ hai thứ ba nữa là chúng ta biết rằng là uh, rõ ràng là khi mà thị trường đi xuống thì cái thanh khoản nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với chu kỳ trước nên để đảm bảo cho một cái cổ phiếu tăng trưởng như này thì rõ ràng chúng ta học về phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật thì nó cũng chưa đảm bảo cho một chu kỳ tăng và đây nó chỉ là quá trình hồi thôi ạ và cái này chúng ta thấy là trên thị trường nó gặp cái chiều cái điều này rất là nhiều lần rồi nên các bạn thấy là nó thỉnh thoảng nó hồi cho chúng ta đôi chút ạ nó gãy nó hồi đôi chút thì chúng ta cứ nhảy và chúng ta mua thì có những trường hợp chúng ta có thể ở đây chẳng hạn đến nó vào sóng chúng ta mua có thể kiếm được đôi chút lợi nhuận nhưng cái trường hợp như này thì chúng ta khó mua trường hợp như này là nó không có điểm mua <coughs> vì nó không có điểm mua thì một số bạn bảo bạn mua ở đây nếu bạn mua ở đây thì bạn mua ở đây nếu bạn mua ở đây bạn mua ở đây và chúng ta sẽ mua ở đây và dần dần chúng ta sẽ mua ở đây và mua ở đây nên chúng ta thấy là thường thì những cổ phiếu biến động lớn nào mà chúng ta giữ thì chúng ta sẽ giữ chúng ta sẽ bị lỗ ngay đấy đấy nên chúng ta thấy là nó biến động lớn như này thì trong trường hợp chúng ta giữ ở trong dạng này đến đây thì thường là đến đây chúng ta phải giữ và đến đây chúng ta giữ và cuối cùng chúng ta bị lỗ nặng bởi vì rõ ràng là nó đang dao động như này nó không theo bất cứ một chu kỳ nào cả không chu theo bất cứ quy luật nào cả nên quá trình hồi như này nó không theo quy luật thì vì nó không theo quy luật thì các bạn sẽ gì ạ thấy rằng là nó chỉ kéo xuống hồi kéo xuống hồi kéo xuống hồi thì tất cả giai đoạn này không thể đầu tư theo cái chiến lược mà các bạn gọi là lướt sóng hay là đầu tư theo cái gì cả bởi vì rõ ràng lướt sóng thì nó có hai cái cái điều mà chúng ta thấy là đó là mất phí thì ai đang đầu tư chúng ta gọi là sẽ là, là mất phí giao dịch rất là lớn trong cái đoạn này đấy là cái quan điểm cá nhân của Dũng thì không biết các bạn đang nghĩ thế nào nhưng đấy là cái góc độ mà các bạn cần phải nắm rõ được thế thì uh, chúng ta lại quay trở lại nếu bây giờ chúng ta nhìn vào một cái cổ phiếu như này gác các bạn biết là cổ phiếu nó giảm mạnh như này và nó kéo lên nó có khối lượng đâu nên cái kéo lên này mục đích kéo lên để bán này nên nhà đầu tư không hiểu thì cứ thấy là à, cổ phiếu đang giá 100 bây lên 115 lãi được 15 phần trăm thì thực tế nếu một cái nhà đầu tư người ta hiểu rõ về à, phân tích cổ phiếu dựa viên A thì người ta thấy là rất buồn cười không thể lấy cái điểm này và đến đây được lãi được bởi vì quá trình nó giảm rất mạnh và quá trình kéo lên để thừa thường các nhà đầu tư mà lần này họ giao dịch thành công thì đa phần họ sẽ bị thua lỗ trong chu kỳ tiếp theo đấy các bạn nhá thường những cái giai đoạn mà họ đã chịu được những cái sóng gió như này thì thường sau đó họ bị thua lỗ nặng nên các bạn đừng có nghĩ rằng là chúng ta mua ở đây xong chúng ta tính ở đây là gọi gọi là đếm cua trong lỗ đúng không đếm cua trong lỗ thì cái những cái cổ phiếu nó kéo lên không có khối lượng này thì thực sự là yếu nên các bạn có thể nhìn thì thấy nó tăng 15 nhưng không phải là cách để chúng ta mua cái dạng cổ phiếu này bây giờ chúng ta quay trở lại về một vài các nhóm cổ phiếu như bạn có nói là dẫn dắt thị trường tại vì chúng ta cần phải nắm rõ được cái cổ phiếu là dẫn dắt thị trường thì chúng biết thị trường có lên hay không nếu thị trường mà nó không nắm rõ thị trường không dẫn dắt được thì làm sao chúng biết thị trường bước vào chu kỳ này nên đầu tiên chúng ta sẽ phải nếu bây giờ Vietcombank có dẫn dắt thị trường hay không thì về cơ bản là chưa chẳng hạn cái cổ phiếu Vietcombank nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì nó vẫn chưa ở nằm giai đoạn hai cái thứ hai là cái cổ phiếu này nó đang ở nếu trong trường hợp hình thành cái vai thì cái vai này đang ở vùng 82 cần rất nhiều thời gian trước khi nó có thể tạo ra một xu mới nên nhìn về góc độ kéo lên từ đáy này kéo lên và chúng ta thấy có một đôi chút lợi nhuận và chúng ta cứ bảo là kiếm được lợi nhuận thì cái điều này nó không phải là quá trình mà đầu tư mang lại giá trị lâu dài cho anh chị em bởi vì những cái điểm mua nó không rõ ràng khối lượng nó không rõ ràng những việc mà có thể nhà đầu tư nước ngoài họ tham gia và nó kéo đi lên đấy là cái cổ phiếu gì ạ à? Vietcombank chúng ta có thể nhìn vào một vài cổ phiếu rất là mạnh ở đây như Techcombank nếu nhìn về góc độ nào đó thì chúng ta nhìn này các bạn nhìn đấy à? nhìn về đây ạ à? nhìn phía này các bạn có thể nhìn thấy điều gì diễn ra các bạn nhìn thấy điều gì đang ở đây ạ các <coughs> bạn nhìn thấy điều gì ạ nhìn thấy ngay là cổ phiếu này nó không có dòng tiền nên không thể lấy từ đáy này lên đến đây được không thể từ đáy này đây được vì không có dòng tiền và chúng ta gọi là những cổ phiếu bo cung khi cổ phiếu bo cung tức là cái dòng tiền này là do gì ạ nhà tạo lập tự tạo ra và để tạo ra thanh khoản vậy khi tạo lập tăng tạo ra thanh khoản thì cổ phiếu này sẽ không lên được nó có lên mục đích là lên để để gì ạ để xả đấy ạ chứ không phải là lên để tích lũy nên các bạn lưu ý thì đây chúng ta thấy là cổ phiếu rất là mạnh trong nhóm ngân hàng mà nó còn chẳng lên được nó còn trả tích lũy thì các bạn có mơ ước làm gì ạ thế thì về cơ bản những cái điều như này rất ít nhà đầu tư biết được cái điều này nên chúng ta lại thấy rằng sau mỗi chu kỳ chúng ta lại tiếp tục bị thua lỗ chẳng hạn chúng ta thấy là một cái cổ phiếu như này nó cũng ở một cái dạng bao cung tức là cái cái việc này không có dòng tiền lớn tham gia nhưng vì gì ạ cái điều kiện có thể một số nước ngoài người ta vào người ta mua nhưng họ sẽ có thể tích lũy trong này bởi vì một quá trình đi lên cho bạn biết nó phải tạo ra một xu hướng rất là rõ ràng dòng tiền bắt đầu tham gia vào dòng tiền bắt đầu tham gia vào nó phải tạo ra dòng tiền lớn trước khi bị rũ bỏ trước khi chúng ta thấy là còn đến đây chúng ta thấy là trong quá trình giảm thì cái vùng kháng cự ở phía trên này cái dòng tiền này là dòng tiền nó không ổn định khi dòng tiền không ổn định như này thì chúng ta thấy là những cái dòng tiền nó không ổn định như này thì lên có thể một vài hôm nó biến động như này xong lại rơi vào rồi chúng ta thế chúng ta không an toàn trong quá trình đầu tư nếu chúng ta nhìn vào một vài các cổ phiếu khác nữa như MBB thì chúng ta thấy là đây không phải là giai đoạn của dòng ngân hàng cổ phiếu này có thể hồi nhưng cái hồi này nó không phải là dòng tiền chủ động của dòng tiền lớn và dòng tiền lớn kéo lên để tiếp tục bán ra để gom lại được nhiều hơn nên quá trình mà gặp cái vùng kháng cự mạnh này nó đang dao động như này thì nó không có an toàn cho nhà đầu tư chúng ta dù nó phải vượt đỉnh nhưng nó không độ an toàn cho chúng ta nên chúng ta có đầu tư thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái quá trình nó kéo lên trong cái quá trình lao dốc như này thỉnh thoảng kéo lên trong quá trình lao dốc này thì chúng ta cứ thấy như này chúng ta bảo mua nó kéo lên mua và kéo lên mua thì đây không phải là cách đầu tư theo cái hệ thống phương pháp của DVD vậy chúng ta có thể kết luận ngay là dòng ngân hàng là dòng không phải dẫn dắt thị trường trong đợt này dòng chứng khoán cũng không phải dẫn dắt thị trường đoạn này vậy chúng ta thấy là hai cổ phiếu đó không phải dẫn dắt nên để chúng ta đầu tư trong lần này chúng ta thấy rằng là những nhóm cổ phiếu đi ngược thị trường thì chúng ta cần phải để có một cái đầu đầu tức là cái sự thông minh nó phải là cao hơn so với rất nhiều nhiều anh chị em khi mà chúng ta đầu tư thế thì ở đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta lọc hàng trăm cổ phiếu hàng nghìn cổ phiếu trên thị trường thì chúng ta thấy là không phải cổ phiếu nào cũng tốt và chúng ta thấy là phần lớn nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó chúng ta nhìn lướt qua này thì gần như nó không tăng khi nó giảm lại kéo lên và chúng ta thấy là những cổ phiếu này dù là đây đây là có quá trình mà chúng ta gọi là quá trình bao cùng nó kéo lên nhìn nó rất là đẹp nó kéo cho cái thị trường chung của chúng ta tăng rất là đẹp nhưng đây không phải là quá trình kéo lên để tạo ra xu hướng mới các bạn biết là khi mà cổ phiếu dạ, đây gọi là bao cung mà nó kéo lên theo kiểu trạng thái là kéo lên để bán thì chúng ta thấy nó không ổn định cho nhà đầu tư nó giống như đây ạ nó kéo lên và nó tạo ra những xung đột cho nhà đầu tư và chúng ta thấy là không có cái đi lên ổn định trong cái đoạn này chúng ta có thể nhìn thấy như đoạn trước của những cổ phiếu này đầu tiên là gì ạ <clears throat> sau khi đạt đỉnh nó vượt qua đỉnh lại rơi và chúng ta thấy là, là kéo và tiếp tục kéo lên và những quá trình nó kéo lên chúng ta thấy có khối lượng đâu ạ và nó tiếp tục rơi tiếp ạ sau đó đi ngang một vài cổ phiếu lại kéo lên và những cái quá trình thanh khoản như này chúng ta gọi là bao cung bao nhiêu bạn biết là bao cung thì có thể comment số 5 đúng không ạ tức khi một cổ phiếu bao cung như này nó không có dòng tiền lớn tham gia vào thì chúng ta thấy là dù nó cái kéo lên thì nó gãy đấy dù nó kéo lên nó lại gãy dù nó kéo lên nó lại gãy nên chúng ta không thể chơi trò chơi kiểu kiểu này được chúng ta không thể chơi có trò chơi mà gì ạ à, tham lam mà chúng ta không không có kiến thức được trừ khi bắt đầu cổ phiếu nó vào một chu kỳ mới và ở đây chúng ta cũng tương tự như vậy nó không phải là cái chu kỳ để chúng ta đầu tư vào lúc này và chúng ta thấy rằng là nó kéo lên chúng ta tính từ giá này và nó làm cho thị trường tăng này đây nó kéo lên này nó làm mỗi hôm nó lên tí và chúng ta cảm giác là chúng ta đang bị mất một cái điều gì đó nhìn vào là chúng ta thấy là chúng ta đang bị mất một cái điều gì đó nhưng cái mất này là cái mất và chúng ta cũng không phải phải, tiếc ok hôm nay một vài bạn có hỏi Dũng một vài cổ phiếu như là VGI à, ờ, thế thì VGI thì nếu mà cổ phiếu nó đang lao dốc này này đấy, lao dốc này lại hồi lao dốc này hồi lao dốc này thì quá trình lên như này chúng ta thấy nó đang biến động lớn và cổ phiếu đang biến động lớn trên cái vùng này thì nó sẽ gì ạ không an toàn tại vì nó giảm quá thì nó hồi thôi ạ hay là cổ phiếu VGS VGC VGC cái cổ phiếu này nó cũng lao dốc này thì quá trình lên xuống như này nó không an toàn đấy chúng ta nó lên xuống như này không an toàn những cái cổ phiếu nó tích lũy nó lên an toàn hơn còn những cổ phiếu mà nó lên dạng này thì chúng ta sẽ không cho vào những cái việc mà chúng ta gọi là mua cổ phiếu à, chúng ta có thể nhiều cổ phiếu khác nữa trong cái nhịp này thì trước khi các bạn nhìn thấy ở đây thì chúng ta lại quay trở lại phân tích về cái chỉ số vn index cái quá trình này giảm các bạn nhớ này quá trình giảm đây là vùng kháng cự rất là mạnh khi mà quá trình đi lên thường nó có quá trình xu hướng lấp gác đây chúng ta gọi là lấp gác đây chúng ta gọi là lấp gác mục đích của lấp gác để gì ạ à? đây quá trình người ta bị thua lỗ quá nhiều này bị bán tháo lấp gác sau quá trình lấp gác này chúng ta không biết là thị trường sẽ tiếp tục đi đâu nhưng chúng ta thấy là một quá trình giảm mạnh đây là giảm mạnh này các bạn nhìn đây là giảm mạnh này quá trình giảm rất mạnh khối lượng lớn và ở đây kéo lên không có dòng tiền lớn tham gia vào thị trường tăng rất mạnh nhưng không có dòng tiền lớn tham gia vào thị trường tăng rất mạnh không có dòng tiền lớn tham gia vào chúng ta thấy điều gì thị trường tăng rất mạnh không có dòng tiền lớn tham gia vào thị trường tăng rất mạnh không có dòng tiền lớn tham gia vào thì chúng ta thấy là nếu trong trường hợp mà nó đã đến cái vùng kháng cự mạnh đây rồi mà chúng ta thấy nó lên và chúng ta cảm giác tiếc và chúng ta bởi vì chúng ta tính từ dưới này chúng ta xót ruột thì đây nó có thể là không phải là cái cách mà Dũng chơi không phải là cách đầu tư dù là lướt sóng hay không lướt sóng thì đây không phải là cách mà Dũng đầu tư bởi vì những cái vùng này nó chưa cho cái độ an toàn nhưng mà đây chúng ta thấy là đây là cái vùng này đây là đây là một cái khi kéo giảm mạnh nó hồi và khi kéo cứ giảm mạnh hồi thì nó chính là kịch bản này thôi nó <clears throat> kịch bản này thôi ạ nó kịch bản này thôi nó kịch bản này thôi chúng ta nếu nếu chúng ta nhìn được kịch bản này hay là kịch thị trường đang ở kịch bản này thì nó chả có gì cả nó kéo lên nó cố gắng kéo lên thậm chí là một số trường hợp nó có thể có thể vượt qua đôi chút nhưng đây không phải là cách để chúng ta đầu tư đấy thế thì để, để các bạn có thể hiểu rõ rằng là uh, cách thức mà chúng ta đang xem ở đây dù là có dòng tiền lớn tham gia vào nhưng nó không có độ an toàn nhìn lướt qua toàn bộ các cổ phiếu chúng ta nó kể cả ai nó lên được bao nhiêu rồi chúng ta không thể tính từ điểm đáy này và chúng ta tính từ giả sử cái điểm mua này là độ 21 thì bây giờ nó lên khoảng độ 25 21 22 345 được một vài like là chúng ta phải bán ngay nếu về cơ bản là chúng ta thấy là uh, rõ ràng là nó không phải là cái cái cái việc mà cổ phiếu đi thực ra đấy nên nên trường hợp nó chỉ cần giảm một phiên được thì chúng ta đấy là mãi ba bốn phiên này nó mới được khoảng độ đôi chút phần trăm nhưng giảm một phiên hôm là hết hết hết luôn ạ đấy, đấy là góc độ như vậy hay là cổ phiếu vn index chúng ta cũng thấy tương tự như vậy đây nó kéo này giảm sâu mà đây nó hồi nó cũng khối lượng nên khi mà gặp vùng kháng cự này anh chị em thấy rằng là rõ ràng chúng ta rất là tiếc bởi vì thường đến lớp lớp gáp như này cái câu chuyện lớp gáp là câu chuyện rất bình thường nên dù là các bạn đang đầu tư cổ phiếu nhóm nào thì các bạn thấy là đây khối lượng lớn này đang gặp cái vùng kháng cự <coughs> hòa phát tương tự như vậy khối lượng rất lớn đấy nhưng nó chưa siết chặt chúng ta thấy chưa siết chặt nên thực tế nó không đảm bảo cái độ an toàn cho quá trình đầu tư chúng ta không đảm bảo đấy thế thì cái việc này các bạn thấy đấy hỏi là các bạn có mua được cổ phiếu nào hay không thì thường chúng ta sẽ hỏi hỏi mua được cổ phiếu hay không thì nó có một cái câu chuyện là chúng ta sẽ vì chúng ta chả hiểu mới bảo mua là sự PVS có mua được không bảo bạn mua được thì vẫn mua được nhưng thực tế bảo bạn mua xong là khả năng các bạn thua lỗ là cao vậy mua tại sao lại mua bây giờ cái vùng mà nó giảm nếu đầu khi mà chúng ta xử lý cái tư duy của chúng ta các bạn nhìn nhớ này sử dụng cái tư duy chúng ta này cái việc mà nó giảm mạnh như này ba phiên ba phiên từ phía trên này rơi xuống và nó để cho nó đảm bảo cái việc mà nó để kéo lên các bạn nhìn này nó kéo lên thì các bạn biết là bao nhiêu hôm nó mới lên được một nửa ba phiên nó giảm nhưng bạn phải mất hai ba tháng nó lên được đôi chút hai ba tháng các bạn kiếm đôi chút và nó đang có đôi chút để hồi nhưng mục đích hồi đây có phải là hồi để tiếp tục đi lên hay không thì chúng ta lại phải xem lại vậy có dòng tiền mới tham gia hay không quá trình giảm mạnh này thì quá trình giảm khối lượng rất là lớn bán tháo rất mạnh nhưng hồi không có khối lượng hoặc là khối lượng lớn không giá không vậy tại sao chúng ta lại mua cổ phiếu này nên nếu chúng ta đầu tư theo cái cảm xúc như thế này thì rõ ràng chúng ta đang bị thua lỗ Dũng không biết thực sự hay không nhưng rõ ràng là chúng ta đang có vấn đề thua lỗ trong đầu tư. Đấy, chỉ đọc thế thôi chúng mấy thôi. Thế thì câu chuyện ở đây đó là gì ạ? Chỉ cần khi mà chúng ta không nắm rõ được cái cấu trúc của cổ phiếu nó đang lên nó bị như thế thì về cơ bản từ một cái cổ phiếu chúng ta có thể suy dẫn ra là chúng ta đang có thể bị thua lỗ. Ok, thế là một cái bạn hỏi về FPT đấy FPT thế thì cái cổ phiếu FPT đây là đỉnh thứ nhất đỉnh thứ nhất không vượt qua đỉnh thứ hai đây chúng ta đỉnh thứ nhất này không tăng qua đỉnh thứ hai có vượt qua hay không chưa biết khi mà đỉnh thứ hai chưa vượt qua thì chúng biết chúng ta không biết là cái đỉnh thứ ba có chạy qua không cái đỉnh thứ ba này cái đỉnh ngày mai cái đỉnh này nó vượt qua hay không Đấy, đỉnh này có vượt qua hay không nếu cái đỉnh này không vượt qua cái bị đỉnh này không vượt qua thì chúng ta thấy là nói nói thật ra là cái cổ phiếu này đang dao động rất mạnh trên cái vùng này đang rộng rất mạnh trên, trên cái vùng này khi mà cổ phiếu dao động mạnh trên vùng này về nguyên lý thì chúng ta thấy nó có đôi chút siết chặt đây về nguyên lý khi mà cổ phiếu dao động mạnh và khối lượng lớn ở phía trên này thì chúng ta làm gì ạ Thế các bạn nếu cổ phiếu dao động mạnh dao động mạnh lên xuống như này thì chúng ta làm gì thường hồi chúng ta làm gì ạ đây là chúng ta nhìn này lên này hồi lên xuống thì rõ ràng hồi là chúng ta bán chứ không hồi để chúng ta mua đơn giản thôi WR <coughs> tương tự như vậy nên bây giờ nha để chúng ta thấy rằng là bạn có bạn nào có nhìn thấy cổ phiếu này không ạ chúng ta thấy là tất cả những cổ phiếu này thì bây giờ như này này khi mà Dũng uh, tình cờ Dũng phân tích một loạt các cổ phiếu để các bạn xem thì rõ ràng thị trường lên rất mạnh đúng không các bạn bây giờ các bạn cần phải tháo gỡ được cái cái cái, cái tư duy đó là thị trường lên mạnh nhưng chúng ta nhìn về tổng thể cổ phiếu nó lên không hay là mỗi một cổ phiếu nó kéo lên sau đó nó lại dừng nó kéo cổ phiếu khác nên chính vì vậy chúng ta bị thua lỗ bao nhiêu bạn nghĩ là thị trường nó thay phiên nhau kéo hay là chúng ta thấy là nếu comment số 1 bao nhiêu bạn nghĩ là thị trường nó đang tăng mạnh tất cả cùng lên comment số 2 Thế thì bây giờ nếu chúng ta nhìn vào thị trường phanh tay phiên nhau kéo chúng ta sẽ thấy ngay được là gì ạ? Có nhiều cổ phiếu nó không lên. Nó chỉ kéo lên được một phiên này ạ. Đây, sao nó không lên? Các bạn nhìn nhá, nó kéo lên một, một phiên sao nó không lên? chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều cổ phiếu này nếu được điểm mua là kéo lên sau đó không lên nó giữ ở trên này chúng ta nhìn thấy BSR nó kéo gần như là không lên ạ chúng ta nhìn SHB nó kéo một phiên nó không lên ạ SHB như này là sao <coughs> đây chúng lên này các vùng này nó đang phân phối chứ này đây gọi là phân phối đấy vậy đầu tiên là nếu một cái cổ phiếu cổ phiếu chứng khoán là phân phối thì điều gì diễn ra chúng ta có một tư duy nhá đầu tiên chúng ta có một cái tư duy như này để anh chị em có thể tư duy được này thường thì các cổ phiếu dẫn đầu nó kéo các cổ phiếu khác vậy nếu một cái cổ phiếu này đang phân phối trên đỉnh này khi nó gặp cái cả này thì nó có dấu hiệu gì ạ có phải những cái cổ phiếu về chứng khoán khác sẽ có điều chỉnh không ạ nên khi mà mỗi một lần chúng ta thấy nó kéo lên như này chúng ta rất là gì ạ cảm giác rất là xót ruột bởi vì chúng ta đang nhìn và nhìn về chỉ số này đúng không anh chị em có phải nhìn vào chỉ số này tại vì ngày nào nó cũng tăng và chúng ta không để ý rằng là cái chỉ số này nó tăng nhưng chúng ta thấy là mỗi cổ phiếu nó chỉ kéo được một phiên và nó gặp cái vùng kháng cự rất mạnh và nó không tăng nữa đơn giản thôi SHB <coughs> thì thực tế là cái cổ phiếu này giả sử chúng ta có điểm mua này hôm nay chúng ta có một cái điểm mua nó giống như cái điểm cổ phiếu điểm mua này nó giống như cổ phiếu này STB này STB hôm trước các bạn thấy là Dũng bảo là mua STB thì về hôm nay giả sử như này là hôm nay bán Đấy, STB đến như này là bán thế thôi tức là nó không có đảm bảo cho một cái cái chu kỳ tăng mạnh bởi vì nó không có siết chặt nó không chúng ta nhìn này các cổ phiếu nó lên nhé nhìn chúng ta đẩy những chút nó lên bao giờ nó siết chặt đấy. nó tạo ra một xu hướng siết chặt nó lên nó không bao giờ nó tạo ra cái sự lỏng lẻo đó đấy, nó phải tạo xu hướng siết chặt nó lên đấy nên khi mà cổ phiếu mà nó đang rất là lỏng như này biến động rất lớn như này thì nó không lên được nó không lên được được xa hoặc là nó sẽ không đi được quá xa so với chúng ta Đấy, chúng ta nhìn thấy là những cái quá trình này hôm nay Dũng có nhìn thấy một cái cổ phiếu nào đó tức là khi mà nó lên này nó hồi mà nó dao động rất lớn như này khối lượng rất là cao khi mà cổ phiếu dao động lớn khối lượng cao thì nó không lên được khối lượng dao động lớn này đây cũng, cũng quá trình dao động lớn nó không lên này nên đấy là cái lý do chúng ta cần phải nắm rõ được khi mà chúng ta đầu tư thế thì ờ, các bạn đang sốt ruột bởi vì các bạn đang muốn kiếm tiền thật nhanh nhưng càng muốn kiếm tiền thật nhanh thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ không bao giờ kiếm được thật nhanh bởi lý do thứ nhất là gì ạ nó không có nền giá ổn định đầu tiên là không có nền giá ổn định và khi không có nền giá ổn định mà cứ tiếp tục mua thì điều gì diễn ra tiếp tục mua thì điều gì diễn ra chúng ta sẽ lần này nếu mà thua lỗ thì lần sau tin chắc thị trường tạo đáy hay thị trường tạo ra trend mới chúng đang dám bảo tin chắc chúng đang dám vào không dám vào luôn ạ à? bởi vì chúng ta sợ là rất là sợ cái nhìn vào cổ phiếu như này các bạn nhìn thấy chưa các bạn nhìn nếu các bạn nào học về quả quang dũng đi các bạn thấy cổ phiếu này như nào các bạn comment nhé các bạn học về DVD các bạn thấy cổ phiếu này như nào một cổ phiếu nó lên dù nó có vượt đỉnh nhưng phân phối nhiều như này cơ mà <coughs> khi cổ phiếu nó đang phân phối như này chúng ta không tin chúng ta vẫn cứ mua vào khi cổ phiếu đang phân phối như này chúng ta tin chúng ta vẫn cứ mua vào và chúng ta thấy điều gì chúng ta còn cổ phiếu nó bắt đầu đây nó đang phân phối này chúng ta nhìn này đang phân phối dao lớn nó phải dụ nó dụ còn lên hay không không biết nhưng đang phân phối thì phải dụ thì chúng ta cứ tuy tin vào là cổ phiếu không ai tất cả thường người ta nói ngược đấy ạ các bạn sẽ thấy là nếu ai đó nói các bạn là gì ạ à, vừa rồi ăn kiếm được lôi mồm ở trong đoạn này thì có một cái điều đó là gì ạ nếu họ kiếm được lần này thì lần trước họ thì thua lỗ nặng đơn giản thôi bởi vì họ không có nguyên tắc mua bán vì không có nguyên tắc mua bán nên cái việc mà thua lỗ đó là đương nhiên xảy ra thì à, buổi sau Dũng có một cái phần à, muốn giao lưu anh chị em tại vì trong thời gian tới thì ờ, Dũng sẽ làm video về chủ đề đúng không mỗi một hôm video chủ đề thì anh chị em ờ, có thể là gì ạ Dũng sẽ tạo ra một cái đường link sau đó anh chị em comment vào cái đường link hay comment ở phần dưới câu chat để đánh giá cho Dũng là xem anh chị em muốn mong muốn là cái chủ đề là nào thì bắt đầu sau mỗi một lần chúng ta có những chủ đề như vậy thì chúng ta sẽ gì ạ à, phân tích từng chủ đề như một thì chúng ta học được nhiều hơn anh chị em hiểu không? chúng ta học được nhiều hơn còn bây giờ những cái này thì khi mà Dũng nhìn thấy một số anh chị em đầu tư thì rõ ràng cổ phiếu này thì đây điểm mua rồi nhá đây nó siết chặt đây điểm mua này rồi điểm mua này sẽ không muốn đâu điểm mua này là bán dần ra đấy mong anh chị em sẽ cho Dũng một cái chủ đề nào đó tức là mình sẽ tạo ra những chủ đề để chúng ta làm thì lúc đấy là sử như là làm thế nào để bắt đáy hay là bùng nô theo đà hay là mua lướt sóng thì mua kiểu gì đó chẳng hạn như thế thì chúng ta sẽ không ờ, bị giàn trải quá nhiều những chủ đề như này thì bắt đầu từ ờ, chắc phải sau tuần sau sau tuần sau thì bắt đầu ở những cái chủ đề bắt đầu Dũng sẽ đưa ra anh chị em sẽ đóng góp cho Dũng là những chủ đề mà anh chị em thấy nó hot anh chị em thấy rằng là anh chị em cần kiến thức kể cả cơ bản nhé anh chị em đưa kể cơ bản anh chị em thấy là Dũng chưa phân tích cơ bản đúng không thì anh chị em có thể hỏi cơ bản không sao cả đúng không ạ anh chị em có thể chia sẻ cơ bản thì một số anh chị em là cơ bản đấy nọ hay kinh tế vĩ mô nào thì anh chị em cứ hỏi về kinh tế vĩ mô hỏi về cơ bản anh chị em mới thấy được là à, rõ ràng là thực ra kênh khi phân tích kinh tế vĩ mô nó rất là gì ạ nó rất là thú vị nên nếu chúng ta hiểu đơn giản là xử đây là một cái cổ phiếu CO chẳng thế thế một số ai đó bảo là đây là một cái quá trình chu kỳ tăng rồi thế thì khi mà ai đó nói các bạn là kinh tế vĩ mô ờ, bất động sản tăng mãi mãi kiểu dạng như này thì các bạn phải hiểu là đây là như gì đây là trò lừa bịp khi mà cổ phiếu nó hết chu kỳ rồi nó sẽ gì ạ tiếp tục rơi xuống nó không có kinh tế vĩ mô nó chẳng có tác dụng gì cả bởi vì lúc này gì ạ một là gì ạ một là hết chu kỳ đấy, sẽ sạch chu kỳ rồi nên chúng ta cứ đưa vào kinh tế vĩ mô để giải thích là đầu tư trong 5 đến 10 năm thì đấy là cái mà chúng ta sẽ bị thua lỗ rất là lâu chúng ta sẽ bị thua lỗ rất là lâu đấy thế nên chính vì vậy thì các bạn à, nhớ cho Dũng là việc mà các bạn nắm giữ được hiểu rõ được thì có thể trong khoảng một tháng rưỡi nữa thì Dũng sẽ có một chương trình bí mật đầu tư chứng khoán trực tiếp ở Hà Nội nếu bạn nào một tháng rưỡi nữa khoảng một tháng rưỡi nữa nếu bạn nào mà thấy ủng hộ thì comment số 1 ạ từ cái chương trình này vừa rồi Dũng tổ chức ở Sài Gòn thì thực sự là được rất là được đông đảo anh chị em các bạn ở Sài Gòn ủng hộ và ở đây là một chương trình chương trình mà Dũng ờ, theo Dũng là cũng nghĩ là rất là thành công thì ờ, sau đó quay trở lại Hà Nội thì uh, các bạn sẽ thấy là uh, trong quá trình học offline và online nó có sự khác biệt rất là lớn chúng ta sẽ thấy rằng là mọi cái cái cái cái, cái việc mà chúng ta đắm chìm chúng ta có những cái ờ, có những, vượt qua những cái ngưỡng cả tức là chúng ta có rất nhiều cái ngưỡng mà chúng ta không biết là mình có khả năng tuyệt vời như vậy thì cái việc mà các bạn hiểu rõ được cái bản thân của mình hiểu rõ là tại sao chúng ta lại chưa thành công tại sao chúng ta bị thua lỗ thì trong cái chương trình mà mà giúp chia sẻ thì đã có rất nhiều bạn tức là cũng học từ DVD tức là những câu chuyện bọn chị chia sẻ như là có bạn bạn đầu tư từ 500 triệu lên con số cũng mấy mấy tỷ rồi rất là lớn rồi lãi cũng năm sáu trăm phần trăm sau này bạn gì ạ à? lúc này bạn tăng tốc lên bạn bắt đầu nhận ủy thác cho một số người bạn rồi bắt đầu nhận ủy thác đấy sau đó thì không nghe dũng nữa bắt đầu ờ, đi nhận ủy thác cũng giống hệt như cái cuộc chơi của mình ngày xưa mình kể câu chuyện này rồi ạ à. mình kể câu chuyện này rồi nhưng cuối cùng bạn cũng mắc bạn phải là cuối cùng bây giờ bạn cũng bị uh, không mất lãi tức là không không tức là không bị mất lợi nhuận nhưng tóm lại là bị lãi rất là lớn rồi cuối cùng là mất hết mất hết cái phần lợi nhuận thì cũng rất là đáng tiếc đấy là cái việc mà sau khi có lợi nhuận lớn rồi thì bắt đầu phá vỡ nguyên tắc của Dũng đưa ra nên các bạn lưu ý là cái việc mà sau quá trình bị thua lỗ rất là nặng phá sản và không còn gì hết thì cái việc phải trải nghiệm của Dũng nó rất là quan trọng với chúng ta cái điều thứ hai là cũng hôm vừa rồi thì Dũng đi học một cái chương trình đó là gì ạ à, à, à, thực hành cái lòng biết ơn của thầy Microsoft thì trong cái chương trình này Dũng cũng gặp một vài bạn học viên của mình thì cũng đã có một số bạn thì cũng lãi rất là lớn sau đó thì Dũng cũng hỏi thì phỏng vấn thì uh, câu chuyện nó cũng tương tự như vậy nên về cơ bản DCI đúng không ạ thế thì câu chuyện ở đây nó gì ạ tại sao chúng ta lại bị bị như vậy tại sao chúng ta lại mắc một cái câu chuyện như vậy thì <coughs> trong tương lai gần trong tương lai gần nếu anh chị em nào muốn tham gia một chương trình đó là gì ạ uh, đây là một cái chương trình uh, gọi là thực hành lòng biết ơn đó thực ra chúng ta gọi là thực hành lòng biết ơn nghe thì nó, rất là là là là mọi người nghĩ là nó nó là cái gì đó nó nó nó rất là là, là đời thường ai nói như thực tế nếu chúng ta hiểu về cái này thì đầu tư chứng khoán đầu tư chứng khoán chúng ta có thể trở thành một trong những nhà đầu tư rất là vĩ đại nếu chúng hiểu về về lòng biết ơn nó khủng khiếp như thế nào thế thì đấy chúng ta hiểu rõ là năng lượng của lòng biết ơn nó ở đâu và chúng ta phải thực hành như thế nào cho nó chính xác mong rằng là các bạn sẽ gì ạ cùng Dũng gì ạ à, tức là chia sẻ những cái giá trị mà để giúp cho nhiều nhà đầu tư đặc biệt những nhà đầu tư không có may mắn giống chúng ta khi mà theo dõi chương trình này và một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp anh anh chị em vào những chương trình tiếp theo à, xin cảm ơn rất nhiều